về đêm nào về thôi các anh ơi Đồng đôi gọi vang ca trời xứ huế nước mắt đau thương tuôn tràn sóng bể đồng đội ơi nghe tiếng gọi khóc về đi nào về thôi các anh ơi bao qua rồi cơn mưa rừng đã nghỉ anh về đi sao không thấy anh anh đâu rồi lạnh lẽo giữa rào trắng trong bão tố mịt mù theo tiếng gọi của tổ quốc thân thương có xa chi chớp nguồn hay nước lũ cắt nuôi bằng rừng cứ thế các anh đi chiều nay trời mưa tuôn nước mắt mẹ già con thơ vẫn dối tin chờ anh đâu rồi anh hãy trả lời đi mảnh áo linh có làm anh đủ ấm các anh ở đâu giữa núi rừng xanh không rào trắng chẳng còn ánh trong tay, chỉ có lũ sông hoang tàn đổ nát khúc ruột miền trung chìm trong nước mắt lòng về thôi các anh về đi nào về thôi các anh ơi đồng đuôi gọi vãng cả trời xứ huế nước mắt đau thương tuôn tràn sóng bể đồng đội ơi nghe tiếng gọi không về đi nào về thôi các anh ơi bão qua rồi cơn mưa rừng đã nghỉ anh về đi sao không thấy anh anh đâu rồi lạnh lẽo giữa rào trăng anh ơi anh đi trong bão tố mịt theo tiếng gọi của tổ quốc thân thương có xa chi chớp nguồn hay nương lũ cắt núi băng rừng cứ thế các anh đi chiều nay trời mưa tuôn nước mắt mẹ già con thơ vẫn dối tin chờ anh đâu rồi anh hãy trả lời đi mảnh áo linh có làm anh đủ ấm các anh ở đâu giữa núi rừng xanh thơm rào trắng chẳng còn anh trong danh chỉ có lũ sông hoang tàn đổ nát cúc ruột miền trung chìm trong nước về đi nào về thôi các anh ơi